Hello xin chào tất cả các bạn nha Chào mừng à, các bạn đến với channel của Đình Hào Vlog Ngày hôm nay à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách uh, mời bạn bè thiết trang của mình uh, mới nhất 2021 nha Rồi bây giờ không để chờ đợi thêm thời gian của anh em nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn Đấy thì đầu tiên các bạn cần vào cái trang của mình nha Rồi ok sau khi các bạn vào được trang của mình á, thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn xem Đấy, trang của mình là dưa hấu cắt chữ ngày Tết Nha Trang Đấy. Rồi bây giờ các bạn à, bấm cho mình vào phần à, dấu ba chấm này này Phía bên phải màn hình anh em nha Rồi các bạn kéo xuống phía dưới nó có chữ à, mời bạn bè Các bạn click vào cho mình Rồi ở đây nha các bạn có thể này Như ở đây là mình đã mời là à, 2.337 người nè Đấy còn à, số lượng chưa mời nè đây là 1252 rồi ở đây các bạn có thể là chọn à, mời bạn bè thích trang à, theo tùy chọn này các bạn có thể thích vào đấy nếu như các bạn mà muốn chọn tất cả thì các bạn bấm vào chọn tất cả và sau đó các bạn bấm vào phần gửi lời mời rồi như vậy là nó đã hiển thị lên chữ đã gửi lời mời xong nè đấy nếu các bạn mà có thắc mắc thì các bạn có thể là liên hệ mình qua email hoặc là các bạn bình luận phía bên dưới đấy rồi mình cũng xin à, cảm ơn à, các bạn đã xem video của mình đấy và mình chúc cho tất cả các bạn một ngày làm việc vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần tới ạ à.